chị không tin là tại sao em phải cần nhờ đến chương trình tại em học ngoại ngữ nên là bạn nam thì ít lắm toàn là nữ không à rồi à, em cũng khó tính một chút với lại em có một đứa em trai là mới 4 tuổi thôi đi đâu cũng kè kè theo em hết rồi em ở nhà là em chăm ăn uống ngủ nghỉ hết nên là nhiều khi người ta nhìn vô ta tụi em có con rồi à. oh, hai mấy tuổi hai à? ba tuổi mà em trai mới 4 tuổi à dạ hay quá ha Mời bạn nam mời bạn nữ rồi bạn nữ giới thiệu uh, sơ yếu lịch trích ngang của bạn đi dạ em chào chị Cát Tường chào anh Quỳnh Linh và chào tất cả khán giả em tên là Xuân Trinh em uh, năm nay 23 tuổi em đến từ Đồng Nai và hiện tại em đang là tiếp tân kim uh, à, hành chính văn phòng cho một công ty thức ăn chăn nuôi bạn nam bạn nam dạ à, em tên là trần hoàng thiện à, em sinh ra lớn lên tại đắk lắk hiện tại em đang học tập và làm việc tại quận 7 năm nay em 25 tuổi thôi để mình hỏi bạn bạn nữ trước đi em có thể uh, giới thiệu một chút xíu về năng lực của mình trước dạ em a à, giới thiệu à, ưu điểm của em trước ừ. là hiền dễ thương à, ngoan lễ phép ừ. và nhược điểm thì khá là nhiều em à, khó ăn lắm rồi à, dễ khóc lắm khóc từ sáng đến chiều cũng được chuyện gì mà phải khóc từ sáng đến chiều giống như là em coi phim đi em thấy cảm động xong cái em ngồi em khóc khóc mà khóc tức tụi luôn rồi ba bốn tháng sau mà em nghĩ lại cái bộ phim đó mà đúng vào cảm Khóc xúc nữa. em tiếc chị không tin là tại sao em phải cần nhờ đến chương trình tại em học ngoại ngữ nên là bạn nam thì ít lắm ừ. toàn là nữ không à rồi à, em cũng khó tính một chút với lại em có một đứa em trai là mới 4 tuổi thôi đi đâu cũng kè kè thôi em hết rồi em ở nhà là em chăm ăn uống ngủ nghỉ hết nên là nhiều khi người ta nhìn vô ta tưởng em có con rồi à. Ồ, oh, hai mươi mấy tuổi, hai ba tuổi mà em trai mới 4 tuổi à? Dạ Hay quá ha Đó là lý do bạn ấy ế Còn bạn lý do nào mà ế? <laughs> à, xung quanh à, cái môi trường của em làm việc à, học thì à, cũng nhiều bạn nữ rất là dễ thương nhưng mà cảm giác yêu á là không à, có không có luôn rồi cảm dạ. giác dạ. vậy thì bạn cần tìm cái người nào để đúng cảm giác như bạn cái mối tình ờ, đơn phương của em á đến rất là bất ngờ tức là em học trên trường và em thấy bạn đó là lạ là lạ tự nhiên cái mình nhớ người đó hoài á vì thì bạn có một cái tiêu chuẩn nào chứ không lẽ mình thấy là lạ là mình thương dạ tiêu chuẩn của em thì ờ, người bạn nữ vui tính hòa đồng nói chung là tiểu thư mà không tiểu thư em nói rõ chi tiết chút xíu đi em bên đây hoang mang quá Dạ, uh, có những bạn nữ thì uh, xuất thân gia đình cũng có giáo dục gia giáo, có điều kiện đó nhưng mà ra đường người ta rất là sống hòa đồng, rất là gần gũi với bạn bè. Em thích những người bạn nữ đó. À, Tôi hiểu rồi, tức là tiểu thư rồi. mà không tiểu thư. Thế bạn nữ mình có mối tình nào chưa? Dạ, em trải qua hai mối tình rồi. Một mối tình thì hồi năm lớp 9 lận, còn mối tình thứ hai thì cách đây 2 năm. Thì ảnh hơn em là tới 10 tuổi lận. Nên là cái quan điểm nhiều khi nó cũng hơi ờ, bất đồng với nhau á. Giờ 2 tuổi là vừa không? dạ được nhưng bây giờ đối với mối tình này em muốn là bao giờ mới cưới được dạ thì em cũng chia sẻ với bạn nam luôn á là bây giờ em đang đi làm nhưng mà em cũng có ý định là sẽ đi du học thì không biết là bạn nam thấy sao căng rồi à nha căng à dạ ờ, người bạn nữ có chí cầu tiến thì em cũng rất là ủng hộ nhưng mà còn phải xem thử người ta đi về đi bao lâu rồi về chứ ờ, em sợ là người ta ra ngoài đó rồi cái suy nghĩ người ta thay đổi á đúng rồi ta nói xa mặt cách lòng đó dạ cái này em chỉ mới là dự tính thôi chứ em cũng chưa có chắc là sẽ đi hay không được rồi nếu mà về anh xem lại anh đi theo em được thì ờ, đi luôn ủa trời ơi vụ này vui à anh này tôi chịu à rất là dễ thương dạ em chào chị đi du học luôn có thể mình không cần thiết phải ra ngoài để đi học có thể đi làm hoặc là đi uh, du lịch hay cái thứ gì đúng đó đúng rồi có nhiều việc mà cô này cô nói vậy thôi hiểu không chứ thật ra nhiều khi kéo màn lên là bỏ ý định du học đó ăn thua là cái năng lực của em thuyết phục làm sao cái tình kéo yêu màn lên bỏ đi du học đó có nóng tính không dạ có có có ghen không xưa thì ờ, em có ghen mà đã lâu lắm rồi chưa có bạn gái nên không biết mình có bây giờ ví dụ như mà tình cờ đang chạy trên đường thấy bóng dáng một anh nào đó chở một cô mà y chang cô bạn gái của mình lúc đó em sẽ xử trí như thế nào lúc đó em ờ, trước tiên em sẽ xem cái người bạn trai là ai đã rượt theo dí theo à, nếu mà mình thấy bình thường quá thì thôi kệ đi đâu đi đó là nghỉ thôi chứ còn khúc đó là chạy vô dí ép xe tấp vô lề làm dữ vậy ờ tôi biết mà người ta cứ bình tĩnh chạy theo xong đi chà đi ngang á à, chào em khỏe không <laughs> à, rồi thôi đi về như vậy nó hay hơn rồi từ từ tính bạn à. nữ có sợ bạn nam mà ghen như vậy bạn có chấp nhận không dạ ghen nhưng mà có mức độ thôi tại vì em cũng hay ghen em cũng ghen dạ em ghen làm sao ví dụ như là bạn trai mà đi chơi với em mà có tin nhắn hay là điện thoại đến mà không bắt máy hay là không nhắn tin mà dấu dấu giếm giếm là em nghi ngờ gì nghi là em làm gì em hỏi em kêu cho em ta tin nhắn với người ta không cho giận cái vụ tin nhắn này căng nha để tôi hỏi vụ tin nhắn này kìa dạ, à, dạ. chào em dạ. cái điện thoại là một cái vật vô tri vô giác mà đôi khi chính cái điện thoại đó nó làm tan rã nhiều mối tình vậy thì cái chuyện đây hết sức là nhạy cảm không cái này là khi nào mà em thấy là nghi lắm á thì em mới đạp chứ còn bình thường em sẽ không được vào điện thoại của bạn trai em ừ không dễ thương anh nơi kia cũng dễ thương lắm dạ hả dễ thương lắm hôm nay mình Bên đi có ai đi theo lắm. ủng hộ mình không dạ có ba bạn ồ ba bạn ơi chào ba em dạ em ờ, chào chị cát tường anh huyền linh với lại ờ, tất cả quý vị khán giả ở đây thấy ờ, cậu bên bển như thế nào dạ em thấy anh này nhìn cũng điển trai nhìn mặt hiền nói chuyện cũng vui vẻ nhưng mà hơi nhát một tí xíu nhưng mà không sao trời chưa chắc nhát đâu nhiều khi hồi để coi mở màn lên là coi ào vô bạn trai bạn có đi với ai không dạ có cô cô em em gái ruột của em à, chị và những người bạn của em ở dưới dạ chào cô dạ xin chào à, Linh, dạ. à, <laughs> Cát Tường dạ. à, Thì theo tôi, ấy, tôi nhận xét á, nhìn cô gái này cũng đẹp ừ, Cái đẹp là cái trời cho Còn cái duyên dáng mình tự tạo nhưng mà duyên dáng cô này cũng có cái tự tạo đó nhưng còn cái việc mà đi đến khi không á thì à, không cái gì ví hơn độc lập tự chọn <laughs> cảm ơn cô dạ cảm ơn cô cảm ơn à, người thân à, của hai họ đó bây giờ chúng ta kéo màn lên cho hai trẻ gặp nhau nào mời các bạn à, anh chào em dạ à, anh có quà tặng à, em dạ rồi em cảm ơn dạ. cảm nhận về nhau thế nào khi mà bức màn kéo lên đầu tiên khi thấy em thì em rất là dễ thương à, anh hỏi em muốn hỏi em câu ờ, đơn giản em em thấy anh có đen không dạ không đen lắm mà anh thấy em bình thường hay là lạ em ờ, thì um, hơi hơi là lạ gần gần được lạ rồi đó lạ là lạ làm sao anh lạ là là hiếm thấy đó hiếm thấy về vấn đề du học của em thì sao anh chắc mình còn phải bàn lại đó nếu nói bây giờ mà sau này mình làm không đúng như vậy thì nó kỳ lắm dạ à. bạn trai làm gì nữa không à, đàn sáo ca hát nhảy này kia Rồi ca đi giờ đứng lên ca bài cho nó nó tỉnh ca. lên hai ba bắt đầu từ khi quen em, anh đã biết bối rối Vì những lúc thoáng ngạm cười Anh đã biết con tim yêu em mất rồi này người yêu ơi xin em chớ quên mùa xuân trên cao ngàn hoa lá lấp lánh nắng nụ hôn thơ ngây chào em rồi em yêu kiều thiết tha cho tình đắp say cuộc tình ở dài lâu ngủ say vòng tay em ái dạ thôi trời ơi tôi tưởng không đang quá. nhìn hát cũng quay à. qua ờ. sau lưng người ta là vậy sao? là sao ờ à, thí dụ như là vòng tay em ái à. rồi hay là gì tôi chờ đợi tôi né qua một bên rồi không làm được gì trơn dạ trong kịch bản ở nhà thì em làm nhiều thứ lắm mà à. à, <laughs> làm gì đâu kịch kịch bản sao nói thử nghe kịch bản là à, mấy nay em nhà em ráng nâng tạ à để mà tí hát em nâng bạn lên nên bạn lên quay vài vòng cho nó hợp với cái bài hát đó. à giống như lam trường cái đúng không <laughs> dạ thôi ấm được dễ mà. thương quá dễ thương hồi nãy rung quá đúng không cảm nhận của em sao về giọng hát của ảnh dạ hai nhiều tài liệu quá cái này em mà quen cho em giữ hơi bị mệt à. ta không tin em kìa ta sợ giữ mệt kìa Ờ, cái mối tình đầu của anh là rất rất là lâu rồi ờ, Tới bây giờ thì cách cũng phải hơn 4 năm rồi Thì rất là khó để mà mình tìm được người bạn gái bởi vậy cho nên khi mà anh tìm được rồi anh sẽ không có dễ mà buông lơi hoặc là mình đi tìm cái mối tình khác cho nên thì à, nếu mà sau này mình có tiếng xa thì em cứ yên tâm sau này có chuyện gì á thì à, lỗi lầm anh sẽ nhường cho em chứ không phải là của anh Ủa gì vậy là gì là sao câu gì vậy có có lỗi không lòng em sẽ nhường cho em hả có chuyện nói lộn á là sao là sao lộn rồi ông ơi ý em câu hồi nãy em nói á tức là khi nào mà ví dụ như ờ, sau này mình mình không đến được với nhau á thì à, cái câu mà nói lời ra đi á à, sẽ dừng lại cho bạn gái nói trước cái ý của em là vậy cái câu của em em muốn thuyết phục bạn gái em phải nói vậy nè nếu hai đứa mình mà có đi xa hơn nữa thì sau này anh chắc chắn với em nếu chúng ta có chia tay thì cái người gây ra lỗi là em chứ anh là không bao giờ nói như vậy thì là mới từ người ta mới mới tự tin dạ cảm ơn chị anh không bao giờ gây ra lỗi đúng không chỉ có em là người à, gây nói ra lỗi vậy nghe cho được chứ lỗi lầm em gánh chịu <laughs> thông cảm thôi nói vậy dạ. thôi bên đàn trai hơi bị bối rối chút đông xíu. đông thằng nữ mình trấn áp vậy thôi chứ em nhìn đi đó trên cái miệng cái mục ruồi ngay đó kìa rồi cái tướng tá mà mấy người đẹp trai người ta gọi là đông doanh nó nghĩa là hay ngồi điệu lắm rồi ơi thêm cái mục ruồi này bên đây có mục ruồi bên kia cũng có mục ruồi vậy mục ruồi riêng em à bên đây cũng dễ thương bộ ghê gớm theo dữ cũng mệt mỏi lắm đó nhưng mà anh nói em nghe nha theo anh đoán á là bên kia có thể là kèo trên đó nha kèo kèo trên sắc sảo lắm đó cái này thì em không có lo Bây giờ mà nắm hết được không? Nắm gì ạ? À? Nắm... nắm hết Nắm đầu À nắm, nắm quyền lực trong gia đình đó ờ. hả chị? Ờ. Nắm cái gì? Ông nghĩ nắm cái gì? <laughs> dạ cái đó thì ờ, chắc chắn là sau này mình sẽ nắm nữ thì nó cân bằng thôi chứ không có anh không có dám nói là anh uh, gia trưởng gia đình nhưng mà anh nghĩ là anh cũng không cũng không có đến nỗi mà để em phải uh, gánh vác gia đình hay gì đó à vậy đó thôi nói hồi không có bậy bây giờ đó <laughs> rất là dễ thương bối rối không hề nhẹ nào để tay lên suy nghĩ thật kỹ nha hồi nãy giờ là những giây phút ờ, có cười có lắng động với đàn trai là hơi bối rối vì suy nghĩ đấy của ấy và sự sắc sảo của ấy chúng ta suy nghĩ và chờ đợi trong vòng 3 tiếng đêm một hai ba hết thời gian đẹp rất đẹp đẹp đôi quá làm gì đứng nghiêm vậy nắm tay bạn gái à, cho anh uh, xin phép nắm tay em dạ à. nhảy ra thì uh, cũng xin hôn quá nhưng mà thấy uh, <laughs> ngại quá gì đâu ngại gì đâu ngại dạ thôi nắm tay được rồi anh nắm tay rồi tí về <laughs> vậy là có kịch bản ở nhà hết rồi kịch bản có một cái kết rất là có hậu chúc hai bạn uh, hạnh phúc